qua bao nhiêu quả đồi và xuyên rừng à, cứ đi theo mọi người thôi quần áo người đồng bào mông gì đây rất là lạ đây rồi đây rồi à. Xin chào tất cả mọi người Chào mừng người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Dường Giang TV nhé Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại một cái à, thôn khá là xa Gọi là thôn Háng Tài Đấy, ờ, giáp với Mường La Sơn La thuộc uh, xã Chế Tạo, huyện Mường Quang Trải. Hôm nay thì Giang muốn chia sẻ với mọi người về cái đám cưới. Hôm nay thì Giang cùng uh, đi với Giang thì có em củ, bảo bạn của em củ bên đám cưới nên là cũng uh, rủ mình đi cùng luôn và tiện thể Giang cũng chia sẻ với mọi người cái đám cưới của đồng bào dân tộc Hâm Mông ở trên uh, Tây Bắc. Đây là khu vực nhà trai nha mọi người nhá. Hiện tại thì uh, bà con mọi người bên nhà trai à, khách cũng đã, đã đến rồi Giang thấy một cái à, khu vực trong này thì à, cái đầu tiên là sự khó khăn của bà con đó là Giang thấy đa số là đi đường đất Hôm nay mấy anh em là đi là Giang phải đi qua 5 cái quả đồi này 5 quả đồi mới vào đến nhà chú rể Mà đi toàn đường rất là nhỏ hẹp Mà đi toàn đường đất thôi Đấy, Trong này thì cái điều kiện thì mọi người đầu tiên là không có sóng Điện thoại không có điện luôn hầu như là 100% đây mọi người là không có sóng luôn này không không có sóng điện thoại cuộc sống bà con rất là khó khăn chú rể uh, xã chế tạo nhưng con dâu là xã chế cu nha tuy là cùng uh, thuộc huyện của muống trải nhưng mà do là cái ờ, thôn này khá là xa thôn hăng tài này này giáp với mường la sơn la mà Hôm nay thì không khí ờ, rất là mát mẻ Mùa đông ở trên này Giang thấy là Mọi người nhìn thấy mây này rất là đẹp luôn này Cái đám cưới mà nhìn mây này Trong này một cái bản làng nó ít hộ thôi Nhưng mà mây rất là đẹp Chị em phụ nữ hôm nay đi đám cưới Để Giang thấy là tô son, phấn son khá là xinh gái Chào chị nhá Ở đây mà Turunkan lah. Ya. Ya. Giờ mình đi vào phía đằng trong sâu sâu này ghi hình cho mọi người xem Giờ chưa chưa đến ờ, giờ ăn mà Đi vào trong này tí củ ơi Giờ chắc mọi người đang đợi khách đến thôi Cô không biết bên này nhà trai là làm bao nhiêu mâm chị em phụ nữ à, mặc áo rất là sặc sỡ đang ăn cưới sao chị em phụ nữ nhá ơi mặc à, đi ăn cưới mặc đẹp nhở cái bộ này phải bộ truyền thống của mình không áo này cũng chưa xảy đâu ạ không phải à à thế thì à, mấy à, chị em này là ở đâu à, đấy mình ở gần đây luôn luôn chứ không ở đây à ở gần đâu tầm năm trăm à đấy à năm gì năm khách năm khách à à giờ tuần sáng năm khách về đây ăn cưới bạn Đấy, bên uh, nhà trai thì uh, dạp rất là đơn sơ đúng cái thời uh, năm 19 uh, gọi là 94 nhờ ngày xưa là làm bằng cột tre này cho là trên này mình ờ, ấy bạt bà con tự làm thôi đây chỉ thuê chả được Mày có cái loa ở đây này loa bluetooth ở đây có điện không nhỉ yeah. chị nhỉ đây có điện không không có điện à điện nước à khá là vất vả đây ờ, cho mọi người xem cái dạp trước cửa dạp của nhà chú rể thì ờ, được trang trí là những cái bóng bay này là ảnh à, à ảnh cô dâu chú rể đây rất đẹp lá cò tử tế nha mọi người nhé lá dừa nhé rất đẹp đấy mọi người đến uh, ăn cưới là mọi người đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng mà chưa đến giờ thì một rưỡi cơ vào vâng, trong này à, cho mọi người à, xem ở trong này à, em là mâm cỗ của người đồng bào hâm mông có cái gì à mọi người vào đây gửi phong bì phải uống rượu nữa đây Hả? cái túi đeo sẽ có cái gì đấy à không máy flash cam nữa ừ, có ừ. cần đeo không ờ, em đeo vào cho anh được mà cho người ừ. ở đây là khu vực gửi phong bì đúng không không? Yeah. Chú rể đúng không? Thế mình gửi phong bì là mình phải uống rượu à? Phải uống cho anh. rồi, thế không uống có được không? Không uống, không uống thì không gửi. À thế à? Nhưng mà không uống nhưng mà vẫn gửi được cái gì?

dạ năm mươi thôi năm môi cũng rẻ thôi không gửi cho anh ờ, còn nóng để mình quay gió hoặc là cái đó con dâu nó đến nha mọi người chưa rồi đúng không chưa chưa rồi chưa rồi mình nào tao đó tiếng với mọi người đâu nhỉ cũng làm bí theo đây là có vậy tôi ờ, nói là ờ, chúc sức khỏe nhá Mọi người ờ, ăn cơm tí là uống ít đi thôi Mình chúc sức khỏe còn về đường xa quá Rồi cảm ơn Hiếu là vào chúc mừng chú rể con dâu đâu Hả? Anh á Anh canh ngồi đồng bào mình thôi tí nó giao lưu rau ở đây tí nó giao lưu mà bây giờ mình phải làm lý khu vực ờ, làm lý để gửi phong bì đó hai trên này là bà con đi ăn cưới nhưng mà trong này xem nhau mọi người xem nhỉ đây có hai anh em thôi đi rất là xa đây có rất là nhiều món ăn bây giờ mọi người đang vào dần rồi bên uh, nhà trai đây có thịt nướng này thịt lợn này rau này có đầy đủ cơm mà con ở gói là như này nhá bây giờ là mc là gọi dần mà đi thôi anh ạ đến giờ là gọi thôi đúng rồi chính xác rồi bản thân giang đi đám cưới đồng bào hồng mông nhiều cũng cũng ờ, biết là mọi người là tự làm tự ấy thôi Nhìn những cái ờ, món ăn nó đơn ngọn ờ, đơn giản nhưng mà rất là ngon chứ là tình cảm mà con như này uống rượu thì à, mọi người biết là hậu chớ thì kinh lắm <laughs> giờ tí nữa mình giờ à, đi à, tìm cái chỗ ngồi hai anh em tìm chỗ ngồi tranh thủ à, tìm chỗ ngồi khả năng là mình à, bay một chút lên cam nhỉ với các bác là phải ưu tiên ngồi trước những người lớn tuổi đây là một người là đến à, đa số là là là ấy sang đếm ở bên này xem nhà nhật trai bao nhiêu mâm Ủa, khu vực ở bên này là anh ấy đang múc thức ăn này có thức ăn chế biến này chắc phải 50 mâm đấy nhỉ Chào bác nhá Hôm nay nhà trai làm bao nhiêu mâm bác? À không biết à? À Cái chỗ này đất rộng nhỉ Đây có những cái món ăn của bà con là ấy từ đây đây nước đông các bà đến để cho vào cái này để cho nó nóng Đúng rồi đồng bào hâm mông là người ta sẽ không làm những cái món pịa như người thái nha mọi người nhé có anh à đây à có pịa à? ôi rồi ôi đấy đồng bào hâm mông giờ cũng biết ăn pịa ờ, đấy, món đặc sản nhất ai à, đây đây đây đây, sapa ờ, ừ, đấy món này là đặc sản pịa thì thôi rồi đặc sản nhất đặc sản nhất đấy mình gọi là cứt non món đấy mà uống với rượu nhắm rượu thôi rồi phê người kinh còn thích cơ mà người dưới xuôi còn thích cơ mà chắc là ba kia chắc cũng kiểu lái máy xúc rồi đó đây các bạn nhà món tiện vẫn còn đang nóng này vẫn đang bốc hơi nên ăn nóng mới thích chị em phụ nữ đồng bào hôm ai xinh gái nha tô son nha tí nữa phải giao lưu với chị em ờ, một chén thôi ở đây mọi người mặc ờ, áo thì đang thấy là khác rồi có những uh, em này mặc quần áo này khác này em này mặc quần áo khác này cái này có phải bộ áo truyền thống của mình không hay là khác anh thấy khác khác với cái áo bên này à cũng như đồng mông đúng không nhưng mà anh thấy khác với những cái bộ khác này ừ. nó chỉ này này à. À, như, nhưng mà em thì là dân tộc uh, Mông Si hay Mông gì? Mông Si à, Mông Si đúng không? Đa số Mông Si Bên Lào Cai sẽ là Mông Hoa và lại Mông ấy Bên này mọi người đa số Mông, mông Si Bây giờ vào tìm chỗ đi đó Anh em mình vào tìm chỗ đi nhở Tìm chỗ uh, ấy đi nào máu đi ừ. Chị em phụ nữ này người ta ngồi với nhau thôi anh là trong anh là trong người đi bọn em phải trong đồ à trong đồ đấy à thường vâng. là phải xen kẽ chị em phụ nữ với nam giới và để có liên hoan à quên quên uh, giao lưu dạ. nhỉ yeah. Ờ, vào, thôi vào đấy đi anh em mình vào thôi vào giao lưu thôi nhưng anh đang bảo là phải sắp xếp chị em phụ nữ với ngồi xen kẽ đàn ông để còn giao lưu chứ đúng không vào đấy chị em phụ nữ vào nòng máu thôi vào hột chứa thôi nghe mình ngồi mâm này à hả đâu rồi hả ngồi đây được ngồi đây được ờ, thế chú ở ngồi đây được Đấy, chị em phụ nữ là ngồi ờ, hết phía bên kia còn đàn ông ờ, em con trai là ngồi phía bên này bác hai nhà chắc nhà gần đây đó chứ nhỉ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 xin uh, mời tất cả mọi người uh, dùng uh, đưa với Giang uh, với cả các bác anh em đấy thử miếng thịt lợn đi nhỉ các bác nhỉ lợn này lợn nhà mình quá này chấm uh, với cái gì Dạ, anh đi dùng đi em dùng đi vào lên đầu đi không phải ngoại đâu mình cũng người đồng bào thôi mà không phải ngại đám cưới là mình phải vui phải chúc mừng đấy dù anh em mà chưa có bạn gái này chưa có vợ này các em chinh chinh này tí nữa cầm rượu sang chúc giao lưu xin số điện thoại telephone facebook có về gọi yeah. ok đây là món pia nha mọi người đây đấy pia là ngon nhất người ta đang hỏi là không biết người đồng bào hông mông ăn món pia hay không thì có những nơi là mọi người không ăn đây là đặc sản cái pia này mà cho mắc khém vào nữa thì rất là ngon mắc khém của người đồng bào thái Ê, thế này em có vợ cho người yêu chưa À, có vợ rồi nhưng người yêu thì chưa có À được, thằng này được, hay, hay, trả lời hay được, được. Có vợ người yêu chưa có Đứa này chị nói cho chế, dù đi hết vào Ô, nó cắt cho rồi Đây em này là bên nhà trai, thay mặt bên nhà trai là Đi chúc uh, rượu, ở ờ, uh, sức khỏe uh, cháu nhá Có người yêu rồi chưa? Có người yêu Có vợ, có vợ sinh năm bao nhiêu lấy vợ sớm đấy? nghìn 2000 nghìn có vợ các bạn nhưng à, ông dạ, là vâng, thế thôi vâng, vâng. ừ, thế ở đây mình xem ai có vợ dạ, có người yêu con gái người chưa nhau nhau có nó có đợt có đợt là mình chỉ biết nói đấy dạ, chè ừ. ờ, thế cho con em là chưa có chồng cái là cái kia ra tiếp nhỉ những người tìm xem em là chưa có chồng người ừ, đây giới thiệu cho anh anh có không chưa không anh không chưa có vợ nói sức khỏe em nhé ừ, Rồi ờ, sức khỏe em nhé hai em này đẹp trai mà có vợ hết rồi Thế là mấy cô kia là tiếc đấy Cô gái mình chưa chồng là tiếc Đẹp trai Nào đi các bác ơi Nào nào, nào đi Buổi trưa thì ờ, các bác ờ, thi nhau đến trung hiệu này này Cứ như mà chết <laughs> <laughs> à, lấy cho nhiều rau rau được không? Cái này chắc phải hơn 50 năm rồi Đấy, Khi em con gái là đi đi chút nhiều mà Chí là khả năng hết đường về Ui uống chung luôn đúng không? Họ một khuôn mì học chứ một khuôn bữa khó Chứ từng người từng người đến thì không à? Đây là hai người một đôi sao anh À thế à? Ủa cũng cứ hai người một đôi thôi về chúc. Sang thế lễ rồi rồi thế thì à, mình nghĩ khoảng tầm 20 người chưa nói là tí nó đi giao lưu gặp người quen nữa đấy các bác à, mời đấy mua vui nhá mua vui đấy chỉ biết mỗi câu đây thôi nha chớ à, sức khỏe sức khỏe các bác nha à. chúng mày chui mà cái gì giống cỏ mua luôn con chết đó lại đâu là gặp ờ. báo luôn cho cả làm sao tôi sao rất là nhiều hơn hơn chục mâm nữa chưa có khách đến mọi người nhé rất xa chắc là có thể là mọi người ở xa ấy đến hơi muộn nhưng thấy trên này là mọi người là đa số là cứ thấy có hai người đi chúc khách đấy cũng nào cũng có hai người đây thì có hai em xinh xinh gái này đi là tu mùi Là sử dụng sao thì sẽ đặt cổ lên Để sẽ thấy các cụ các nhà thì có mình chứ Thì sẽ là tiếng không ông anh không hiểu em em nên qua thính kinh cho anh biết được không? Chút để anh lắng nghe. Cà khay à? hả không đây thế là nói được rồi mà như ý nghĩa của nó ấy Giang không biết tiếng Hàn Mông để dịch cho mọi người biết đâu Anh, anh Ôi. đi cảm ơn em, bắt tay tí nhỉ à, Bắt tay tí Ôi rồi, ngại à em này Nó ờ, ờ, cũng chưa tốt thì lái phim cứ đi à, cứ đi xem lần lượt như vậy đấy nên muốn tí nó cũng không về được đấy đấy hài đấy còn em nói được trong kinh chứ có dùng sốt là hơi bàn chứ chứ cái kỳ sốt là hơi còn đừng quay bên này ừ, nó quay nó nó quay nó để nó ví dụ đó thằng muốn ờ, kiểm tra nhá máy quay đấy nhá thằng nào không muốn là phạt quá ờ. vì tiếng kinh ấy ờ. răng vàng đẹp ờ, nó nó nó nó nhoi bút trang có tiền không tiền nó này bút chúng ta nó chắc chứ là nó cho tiền nó dạ, dạ, lấy chai xuất đơn được cũng nhân rồi nhà kia một lắm là cái lá xuất đây cho một lắm chắc không bị xuất lờ Đấy, gửi máy đi người khác quay tỉnh nhưng mà quay rồi Ê em ơi Cái mic mà cài mày đấy Cái mic để phỏng vấn này Cái mic cài em nói chuyện mà ờ, ờ, nói nói cái cài vào áo em thôi Cái mic vào Em lên đi quay anh đi Thoải mái đi em chịu tay ấy Điều mà cứ nói thì nói được Thoải mái Sâu hổ quá Thế này là sâu hổ lắm Ê rồi Rất được đi à? ừ. dạ. đi dia. Ờ, Yến Hình, mua rồi chưa <laughs> vậy là à ấy là à giống như tôi này chưa vậy là giống như tôi này ờ tôi bày tôi đi giờ sao vậy là tôi quý à ờ. nó nói vậy á ở đây chứ cứ gì thế rồi cho là giờ gì ha cho mua cho cha tôi cho nhau rồi, đó đi hút rất là tua phải rất là một không được nhá hỏi rất là tua một thằng mình sẽ phải rất là tua trong lò rất là tôi cho trong cha tôi nhau là tôi ôn này trong này rất là khó thì tôi là khó trong đấy ôn rất là trâu này rất là tôi tôi là rất là mua sai trong rùa mua cho là rất là nó chứ giờ tôi cho nhau tao lùi mà mà nói là chứ tôi cho nhau lùi chỉ bây giờ nói bây giờ xua cho gì lo rất là cho cái gì á cho cái gì rất là đấy phải rất là một không được Sen ơi, ờ. Ờ, ờ, không em mi đi. Rồi là ít đó tí tổ rồi hả? Lúc tâm bỏ nó mua sâu đi, trời đi, chào kìa. Ngon tí chưa? Giờ mày ngon. Ôi, ngon này ngon thật đấy thế này thì ổn rồi 老虎哥，那个我只下老虎哥。朋友们，来来，嗯嗯，来，嗯，耶。Thôi ừ. ừ. ừ. thế thôi, hôm nay đang vui mà Không say quá tí lại không nhớ vui đấy Chưa được, chưa được, chưa được, chưa được à. À, thế thì tắt đi đấy, Phải đâu? Wow. Sao cỡ có hai dạ, giờ? Cả hai là có hai này. Cuối nhà hai cái đó này. Thế thì biết không? Ờ, có ai đâu rồi? Dạ, ờ, lão thì xe tải bài cái bài xe tải nó tôi quan nhà ê gì còn tạm một chút nữa thế thì bài mẹ mời tạm bài lại luôn mình lên mới nhá đây bài luôn rồi luôn rồi luôn rồi bài ok ok ok ok sao sao sao hỏi mẹ mẹ nhá ôi mẹ ôi mạnh rồi Ủa.

cho tiền mà sáng tối đến đi họ mày chó mà chứ sáng tối đi chứ sáng, chứ sáng tối mày chó tiền đi cô cho mình phải mà tiền buồn chung mà mình nhớ đảng chút tủ không mà sáng tối đi ôi cho có tuổi với cái đó Go có mua tôm ấy giờ nó mèo có chưa ở dưới luôn rồi thì có tô có hay đúng không hả này này mày cứ đi ăn trộm lô tôn cái gì đấy cái gì nhá dạ một chú cả hai nhá nhà cây giúp cả mà dạ. hai nhá được chưa được thì dạ. nhà cây giúp chị nhà nhà cây giúp chị nhà chị anh em rớt đây vào đây đó thế này thì uống làm gì rớt rớt vào rớt vào rớt ừ. đây à nó ra nó từ từ à, rơm ở trên này đây đấy rơm vào đây anh bảo là thôi mà ờ, ờ, là nhà anh này cả cái tổ hai cái tổ ờ, sau khi mà Giang với à, em Củ à, đám cưới à, đồng bào Hồng Mông về thì hiện tại là anh em là đang trên đường về mọi người ạ Hôm nay uống rất là nhiều say hai anh em say đây mọi người nhìn cảnh rất là đẹp luôn này wow mây quá tuyệt vời Ờ, lúc mà tan cái đám cưới thì Giang không ờ, ghi hình cho mọi người được ờ, không chào mọi người được là trên đường về thì Giang ghi hình lại cho mọi người trên đường về là sắp về đến nhà rồi khoảng 30 phút nữa thôi hôm nay trời nắng rất là đẹp à, chắc là Giang cũng xin kết thúc video của Giang ngày hôm nay đấy thôi à, xin chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc và mát bên gia đình người thân xin hẹn tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé